Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thoát đại nạn Việt Á, ông Vượng đã bung 300 tỷ lập công ty công nghệ sinh học Vụ án Việt Á đã bùng ra rộng khắp, rất nhiều người đã bị khởi tố vì đã bao che cho doanh nghiệp này lừa đảo nhân dân Tuy nhiên thực tế thì chùm cuối trong quyền lực chính trị đỡ đầu cho Việt Á không phải là ông Nguyễn Thanh Long và ông Trung Ngọc Anh mà là ông Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc Tuy nhiên vụ Việt Á chỉ khui tới ông Nguyễn Thanh Long và Trung Ngọc Anh hai nhân vật kia là bất khả xâm phạm. Đây là hình ảnh ông Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Việt Á được cho là hình nhân thế mạng. Về phần doanh nghiệp, người ta cho rằng trùm cuối không phải là người đứng tư cách pháp nhân cho Việt Á là ông Phan Quốc Việt mà là một nhân vật rất quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Tương tự như vụ Việt Á, dư luận đã từng cho rằng vụ Amax trước đây đã sử dụng hình nhân thế mạng công ty Amas bị khởi tố vì đã thẩm định nâng khống vốn điều lệ của công ty AVG từ 3 tỷ đồng lên đến 16 tỷ đồng. Công ty AVG là của ông Phạm Nhật Vũ và người thực sự đứng đằng sau AV Amax là bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Nguyễn Tân Dũng. Nếu thật sự bà Nguyễn Thanh Phượng đứng đằng sau Amax thì công an không thể chạm tới được là điều dễ hiểu. Cũng giống như ông Võ Văn Mạnh làm giám đốc của Amax như là hình nhân thế mạng rồi đi tù thay cho đạo diễn chính thì trường hợp của Tổng Giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt cũng được giới thạo tin nghĩ rằng đây cũng chỉ là hình nhân thế mạng. Bởi ông Việt không đủ khả năng để sai khiến hai cựu bộ trưởng hỗ trợ cho mình. Và ông Việt cũng không đủ khả năng đưa hầu hết các giám đốc trung tâm kiểm soát dịch bệnh ở các tỉnh vào chồng cho được. Phải có thế lực ở trong bóng tối chi phối. Câu hỏi đặt ra, vậy thế lực đó là ai đây? Được biết, Việt Á đã 6 lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp. Công ty Việt Á có vốn điều lệ lên tới 1.000 tỷ đồng vào tháng 10 năm 2017. Tuy nhiên, ông Phan Quốc Việt là tổng giám đốc, người đại diện pháp luật cho công ty Việt Á chỉ giữ có 10,2% cổ phần của công ty. Ông Đồng Sĩ Huy giữ 5% cổ phần, bà Hồ Thị Thanh Thủy giữ 4,8% cổ phần. Còn lại, nhân vật nào đã góp đến 800 tỷ đồng trong tổng số 1.000 tỷ đồng của Việt Á là một bí ẩn cho đến nay chưa được đưa ra. Tất nhiên, trong một công ty, người góp vốn nhiều sẽ có tiếng nói lớn hơn những người khác. Đây là hình ảnh ông Phan Quốc Việt đã bị đá ra khỏi VinBioCare trước khi bị bắt. Ở một diễn biến khác, ông Phạm Nhật Vượng thành lập công ty cổ phần công nghệ sinh học VinBioCare với vốn điều lệ là 200 tỷ đồng, trong đó ông Phan Quốc Việt nắm giữ 30%. Tuy nhiên, vào ngày 31 tháng 7 năm 2021, ông Phạm Nhật Vượng đã cho đá văng ông Phan Quốc Việt ra khỏi hội đồng quản trị của VinBioCare và bổ nhiệm bà Lê Ngọc Chi làm tổng giám đốc mới thay cho ông Phan Quốc Việt. Đến tháng 12 năm 2021 thì ông Phan Quốc Việt đã bị bắt giữ. Hành động đá ông Phan Quốc Việt ra khỏi VinBioCare được một số người cho rằng Vượng Vin đã ngửi thấy mùi chẳng lành nên đã vứt bỏ hình nhân thế mạng. Nhận xét này có vẻ khá hợp lý. Vào ngày 14 tháng 12 thì báo chí cho biết Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng thành lập công ty cổ phần đầu tư y học công nghệ Vinmedtech với vốn điều lệ 300 tỷ đồng và tập đoàn Vingroup nắm giữ 99% vốn điều lệ. Không biết doanh nghiệp này có dự tính gì đây? Và liệu ông Vượng có dùng một hình nhân thế mạng khác như ông đã dùng Phan Quốc Việt hay không? Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng lại cho lập thêm công ty mới. Hiện nay, ngành nghề kinh doanh chính của Vingroup là bất động sản đang gặp khó khăn hết sức. Trong khi đó, VinFast đang đốt tiền thì quá khủng khiếp. Lỗ lũy kế của VinFast là 4,8 tỷ đô la, cao hơn cả vốn chủ sở hữu có 4,4 tỷ đô la. Ở trong nước thì Vingroup đang tìm mọi cách để huy động vốn miễn sao không thông qua thị trường chứng khoán đầy cạm bẫy. Mới tháng trước, ông Vượng đã cho lập công ty VMI e để huy động vốn và giờ đây ông cho lập tiếp Vinmedtech. Liệu rằng Vinmedtech lập ra để hoạt động chuyên môn hay là để huy động vốn thì vẫn chưa biết được. Vingroup đang gặp khó khăn về tài chính, lúc này lại lập thêm nhiều công ty mới thì xem ra khó hợp lý. Bởi khi tài chính khó khăn, người ta sẽ tinh giảm bộ máy, chứ không ai lại đi làm phình ra bộ máy của mình cả. Ông Phạm Nhật Vượng dự định sẽ làm gì với Vinmedtech thì chúng ta hãy cùng đợi xem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 Vào hồi tháng 11, Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 3 Quân chủng Phòng không Không quân đã khởi tố thêm hai bị can liên quan đến ông Thiếu tá Hoàng Văn Minh. Ông Minh, 36 tuổi, trợ lý tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, đã gây tai nạn làm thiệt mạng nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận. Ban đầu vụ việc bị ém nhẹm và ông Minh đã đẩy tội cho người khác. Nhưng sau đó áp lực từ mạng xã hội quá lớn khiến cho hệ thống báo chí và cơ quan điều tra không thể làm ngờ. Đây là hình ảnh Thánh vụt gậy Nguyễn Viết Dũng. Điều đáng nói là các cơ quan liên quan hầu như đều dập toa với bọn này có quyền gây tội ác để ép phía bị hại, mà cụ thể là Bệnh viện Ninh Thuận đã bao che cho kẻ gây án bằng một giấy xét nghiệm giả. Thường dân sống ở xã hội Việt Nam đã chịu thiệt thòi đủ thứ đủ đường, họ bị giới cầm quyền và có tiền coi thường bị xâm hại bởi chính quyền này. Trường hợp ông Nguyễn Viết Dũng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, vụt gậy gôi vào người nữ nhân viên sân gôi là một ví dụ về việc thành phần cây gậy quyền lực, cậy tiền, coi thường pháp luật, coi thường người dân. Và mỉa mai thay, người này đã được Đảng Cộng sản ban cho chức năng đại diện cho nhân dân tại Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chính bản chất bao che cho quyền tiền của chế độ mới tạo ra những con người coi thường dân như ông Nguyễn Viết Dũng. Ban đầu một số tờ báo vẫn giấu giếm tên gã côn đồ này mặc dù hắn đã có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự rất rõ ràng. Hầu hết các quan chức đều ỷ lại của máy chính quyền, tuy nhiên họ không lường trước được sức mạnh của mạng xã hội khi cộng đồng này lên tiếng cho lẽ phải. Và điều này cũng nằm ngoài dữ liệu của gã côn đồ Nguyễn Viết Dũng. Trước áp lực của dư luận vào ngày 14 tháng 12, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Điện Bàn tỉnh Quảng Nam vào cuộc. Họ kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Nguyễn Viết Dũng, đảng viên, bí thư tri bộ đảng, công ty cổ phần tập đoàn Đất Quảng. Một côi đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf ở Đà Nẵng hôm 6 tháng 12 đến chấn thương và phải đi cấp cứu. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Viết Dũng đã bị vụt. Như vậy là thánh vụt gậy giờ đây đang bị cấp đảng quản lý vụt gậy trở lại vì hành vi côn đồ của ông này. Không loại trừ việc chính quyền sẽ thanh tra các dự án làm ăn của doanh nghiệp này, đồng thời kiểm tra bằng cấp của ông ta. Một con người mà cách hành xử côn đồ thì cho thấy ông ta có thực sự nhận thức được sự giáo dục tử tế hay không. Một con người cậy quyền, cậy thế, coi thường người dân Việt Nam thì xem ra đằng sau ông ta có thế lực lớn đỡ đầu nên ông ta mới dám coi thường dân đến như thế cần phải soi thật kỹ con người ông này mới giải đáp được nghi ngờ của toàn xã hội. Những quan chức của chính quyền và những kẻ làm ăn cậy quyền cậy thế của chế độ này, họ không hề có chút văn minh nào, không hề có sự khôn khéo cần thiết để tránh gặp những rắc rối vỡ ra. Ngay cả ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam cũng có bản chất tương tự như ông Nguyễn Viết Dũng. Cũng xem thường dư luận ăn thịt bò rắt vàng để rồi câu chuyện nó bùng mạnh trên mạng xã hội không thể nào che đậy được nữa. Kiểu hành động theo bản năng, thích ăn sang, thích khoe khoang, cũng như ông Tô Lâm người ta gọi là khôn 3 năm, dại 1 giờ là như thế. Đây là hình mẫu về khôn 3 năm, dại 1 giờ. Ông Nguyễn Viết Dũng cũng như vậy, cũng không biết điều tiết cảm xúc giống như ông Tô Lâm. Cảm xúc của ông Tô Lâm là cảm xúc xuất phát từ lòng tham, từ cảm xúc có Nguyễn Viết Dũng là cảm xúc từ sự hiếu thắng, cảm xúc nóng giận rồi sau đó là máu côn đồ bộc phát. Chính những thứ cảm xúc rất hoang dã này đã điều khiển mà cả ông Tô Lâm và ông Nguyễn Viết Dũng có giây phút dại một giờ và tự gây rắc rối cho chính mình và cho cười cho thiên hạ cả nước. Thực ra hành động cơ quan đảng vụt vào Nguyễn Viết Dũng ấy không xuất phát từ ý thức muốn lành mạnh bộ máy chính quyền